nếu các bạn đang có mặt thì hãy comment vào hô chat để chúng ta bắt đầu uh, chia sẻ trong cái buổi tối ngày hôm nay hello xin chào các bạn ạ Đầu, xin chào bạn Nguyễn Khải xin chào Thu Hương xin chào bạn uh, Nguyễn uh, Quyết Tiến xin chào Tuấn Lê xin chào bạn uh, Đỗ Lan Anh xin chào Tuấn Béo à, xin chào không biết là béo thật không Ê các ơi, xin chào bạn uh, Nguyễn Phi Thông, bạn uh, Nguyễn uh, Hoàng Huynh, bạn uh, tất cả các bạn đang có mặt ở đây ạ. Xin chào Nga Đạo, xin chào bạn Hữu Long, xin chào tất cả anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy ba điều chúng ta cần phải biết để trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như ta biết thì cái gì chuyên nghiệp thì cái đó nó đều đều cho chúng ta lợi nhuận đều cho chúng ta gì ạ à? đều cho chúng ta kiếm được tiền đúng không nên nếu chúng ta muốn chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải biết ba điều ok thế ba điều đó là điều gì thì bây giờ hôm nay dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn điều thứ nhất anh chị em cần phải biết đó là những cái điều mà chúng ta cần phải đọc chúng ta là bởi bên trong cái năng lượng bên trong á cái năng lượng bên trong là cái năng lượng tức là cái niềm tin của chúng ta vào một hệ thống một cái phương pháp niềm tin của chúng ta vào một cái gì chiến lược đầu tư niềm tin của chúng ta vào cái kế hoạch mà chúng ta đưa ra thế thì thường thì chúng ta không quan tâm đến gì ạ đến cái phần năng lượng bên trong bởi vì chúng ta biết rằng là những cái bên trong là những cái quan trọng hơn những cái bên ngoài à, những cái bên trong những cái năng lượng bên trong của bên ngoài nên nếu anh chị em mà thấy được là có trong thời gian vừa qua thì Dũng chia sẻ khá nhiều các cổ phiếu khá là thành công nhưng chúng ta không có niềm tin vì chúng ta không có niềm tin vào Dũng hoặc là không có niềm tin vào chính chúng ta quan trọng là không niềm tin vào chính chúng ta nên dẫn đến là gì ạ dẫn đến là chúng ta bị làm sao dẫn đến là chúng ta gì ạ không tham gia vào thị trường ai trong các bạn đã thấy rằng là chúng ta có có niềm tin là phần cực kỳ quan trọng thì hãy comment số 1 đúng không ạ tức là khi mà chúng ta có niềm tin niềm tin à, thế bây giờ yếu tố niềm tin là bên trong đúng không tất cả mọi cái là chúng ta từ bên trong chứ không phải bên ngoài đúng không nếu anh em có niềm tin này có gì ạ kỷ luật có phải là bên trong không ạ nếu anh em có kỷ luật có phải là bên trong không ạ thế thì nếu anh em có năng lượng có phải bên trong không ạ tại vì thường thì chúng ta đưa ra cái kế hoạch hành động nó phải có năng lượng nếu ai năng lượng cao thì người là chiến thắng còn nếu ai năng lượng thấp thì người sẽ gì à, thất bại nên chính vì vậy thì trong đầu tư chứng khoán thì hoặc là trong bán hàng trong bất cứ lĩnh vực khác thì chúng ta cần phải có năng lượng hay là chúng ta phải ai có năng lượng cao cao hơn người khác thì tự nhiên là sẽ giành chiến thắng ok xin chào quý vị rất nhiều các bạn đang comment rất là tuyệt vời đúng không rất tuyệt vời ok xin cảm ơn rất nhiều các anh chị em đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay thế thì bây giờ chúng ta sẽ là điều thứ hai đó là trò chơi về bên trong là chúng ta trò chơi về niềm tin trò chơi về kỷ luật trò chơi về năng lượng à, đấy chúng ta sẽ nhớ cái điều đó thế thì nếu mà chúng ta thấy là không có năng lượng thì làm sao mà thành công được đúng không mọi người cứ nói là đầu tư là đầu tư dài hạn thế thì dài hạn thì có năng lượng không khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta quên nó không biết nó là gì cả cứ nắm dạ, à, em thấy cổ phiếu Vinamilk tốt lắm các bác ạ em để 5 năm em sẽ thật lãi hay là chúng ta vừa rồi nhiều người bảo là em thích cổ phiếu thế giới di động em để 5 năm 6 năm có người bảo là Hòa Phát cái điều đó nó mang tính chất là nếu chúng ta bây giờ anh em rất là yêu quý đầu tư chứng khoán rất là mong muốn là hàng ngày nói về chứng khoán thế bây giờ chúng ta đầu tư và chúng ta trả liên quan nó chứ mua nó cũng nằm im xong rồi mua nằm im thằng ngày thỉnh thoảng theo dõi tí thì cái năng lượng nó có không đấy chúng ta là đầu tư cá nhân còn nếu mà bình thường chúng ta câu hỏi là thế thì những cái ngày như Warren Buffett thì ông có năng lượng không ông có rất nhiều năng lượng năng lượng của ông lúc đấy ông tập trung ở đâu đố các bạn biết ông, ông tập trung ở đâu tức là một ngày ông Warren Buffett ạ ông đọc 500 đến 1000 trang sách anh chị em bao nhiêu anh chị em đã đọc một ngày 500 đến 1000 trang sách để trở thành ngài Warren Buffett thì comment số 1 đấy ạ có ai không ạ có ai có đọc đọc một nhà đầu tư chiến lược như là Warren Buffett ông đọc 500 đến 1000 nếu chúng ta làm được như vậy thì hãy đầu tư ông đấy đúng không anh em đâu bây giờ ông đã là gì ạ ông đã 80 tuổi 90 tuổi rồi 90 tuổi rồi bây giờ ông vẫn đọc vẫn làm như vậy vậy chúng ta có làm được điều đó không nếu chúng ta không làm được điều đó mà chúng ta lại mong muốn như ông đó thì sao à, muốn giống như Warren Buffett nhưng lại không muốn làm cái gì cả muốn là mua cổ phiếu xong là lịm đi sau đó là cầu nguyện cầu nguyện cầu chúa cầu ờ, thượng đế cầu các kiểu để mong rằng là có lợi nhuận điều đó không có đâu đấy điều đó không có nên chính vì vậy chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có yếu tố bên trong bên trong yếu tố bên trong yếu tố quan trọng thế thì tiếp tục là chúng ta tức là chúng ta gọi là bên trong và bắt đầu chúng ta tiếp tục là bên ngoài bên ngoài là gì ạ đó là những trò chơi về chiến lược trò chơi về chiến lược anh chị em biết rằng là vì sao Chu Du và gì ạ à, Khổng Minh tức là quân Ngô và quân gì ạ à, quân Thục quân ít hơn Tào Tháo rất nhiều để giành chiến thắng nếu ai đã xem về những cái những cái bộ phim ta ở Trung Quốc á, ờ, là 36 kế hoặc là binh pháp thứ thì chúng ta thấy là toàn những cuộc trò chơi trò chơi là toàn những ông ít quân mà thắng thắng rất là nhiều ông nhiều quân thế thì dũng chúng ta biết rằng là nếu chúng ta có nhiều quân mà chúng ta không biết sử dụng ấy, thì đúng là chúng ta sẽ trở thành gì ạ à? nạn nhân nếu chúng ta có nhiều tiền anh chị em thấy không chúng ta có nhiều tiền chúng ta cứ lao vào để chúng ta đầu tư cuối cùng chỉ một vài thời gian là nó gì à? bốc hơi hết bởi vì tiền ấy, nó không đẻ ra tiền mà nó sẽ teo tóp teo tóp và những cái tiền đấy nó dành cho những nhà đầu tư nói chung là chuyên nghiệp những ai đầu tư chuyên nghiệp thì có tiền những ai đầu tư không chuyên nghiệp đúng không mà mang tính chất là mang tính chất là kiểu như là mua học chất nhọc chất chất lọc hoặc là đi để đi nghe một ai đó để trên sàn chứng khoán để mong rằng người ta sẽ cho chúng ta một cổ phiếu kiếm tiền thì điều đó sẽ không bao giờ thành công được may mắn nó chỉ một hai lần thôi nếu anh chị em đánh con lô con đề nào đó thì nó chỉ một hai lần chúng ta chiến thắng thôi còn mọi thứ nó phải là có chiến lược nên trò chơi của chiến lược là trò chơi quan trọng vậy chiến lược thì nó phải có gì ạ à? nó phải có gì các bước để chúng ta sử dụng đúng không các bước làm là một bước một chúng ta có làm gì ạ à? bước hai là gì bước ba là gì bốn là gì hôm trước các bạn đã biết rằng là trong cái trò chơi chiến lược của dũng thì dũng đưa ra bốn bước bạn biết rồi có một số anh chị em thì sợ nhiều bước hơn dũng không biết là các anh chị em có bao nhiêu bước nhưng về cơ bản thì với dũng thì là bốn bước bốn bước chính và có một hai bước phụ chẳng thế thì bốn bước chính đó là xu hướng này đúng không là xu hướng là một này thứ hai là chất xúc tác này thứ ba là mẫu hình này thứ bốn là điểm mua và thứ năm là dạ, thời điểm nào mua xong thì nghĩ đầu tiên theo anh chị em là nếu anh chị em mua xong thì anh chị em nghĩ cái gì trước ạ đầu tiên nếu mà bình thường đó sau khi chúng ta mua mua xong một cổ phiếu chiến lược mua xong rồi thì đầu tiên anh em nghĩ như thế nào để chúng ta thành công ạ đố anh chị em biết là sau khi chúng ta mua chúng ta nghĩ gì ạ điều gì bắt đầu chúng ta cần phải làm đầu tiên sau khi mua đúng rồi đầu tiên là chúng ta phải nghĩ ra cái kỷ luật là nếu không may nó bị lỗ thì chúng ta xử lý là lỗ bao nhiêu phải cắt bao nhiêu để xử lý cái phần đấy, đấy là phần xấu nhất vì chơi trò chơi gì chúng ta cứ phần tính là tính cái phần xấu nhất của nó cái cái phần mà nó gì ạ bất khả kháng nếu không may nó bị xảy ra còn trong trường hợp mà nó gì ạ nó tăng thì tuyệt vời quá đúng không nên chính vì vậy chúng ta phải tính trước cái phần quản trị rủi ro rất tuyệt vời rất nhiều anh chị em ở đây có bạn uh, Ngô Thắng này và là đây có một số bạn là cắt lót tuyệt vời ạ bạn như hoa chả thế còn vấn đề chút lời á là những cái phía sau chút lời là ai chả biết đúng không các bạn ạ chốt lời là cái phần phía sau những cái quan trọng là cắt lót nếu vi phạm chúng ta cắt lót như thế nào hay là lời nếu vi phạm thì chúng ta làm gì ạ bị cắt lót nếu mà vi phạm thì sao chúng ta đầu tư dài hạn đúng không chiến lược đúng không nếu mà chiến lược mà bị lỗ 5% thì chúng ta mua thêm đúng không lỗ 10% lại mua thêm mua 50% lại mua thêm mua 60% mua thêm lỗ 100% thì cháy được quả hello có ai như thế không ạ thế là chúng ta cứ mua thêm bởi vì chúng ta được nghe ai đó là nếu mua thêm như vậy thì chúng ta trở thành Warren Fed đúng không chúng ta trở thành nhà đầu tư dài hạn chúng ta là trở thành một cái người mà thế nổi tiếng thế giới anh em muốn nổi tiếng thế giới không một người người ta đọc năm trăm sáu trăm sách một một ngày chúng ta chả đọc một trang sách ngày nào mà chúng ta lại muốn trở thành nhà đầu tư huyền thoại thế giới điều đó là điều không tưởng đúng không điều đó không tưởng một chiến lược của chúng ta gì ạ không học binh pháp mà lại dùng lại mang cái gì ạ hiểu biết của binh pháp ra để đi dọa dẫm mới cái những người mà giỏi bí pháp thì không có chuyện đó đâu ạ nên chính vì vậy á chúng ta biết rằng là trong đầu tư á, thì cái gì ạ những cái nhà tạo lập á, hay là chúng ta những cái big boy những cái gì ạ những cái người mà người ta chuyên nghiệp á, người ta luôn luôn tránh còn năng lượng cao họ luôn có năng lượng cao đầu tiên họ có năng lượng cao họ đưa ra các loại đó xét cái là nhanh họ rút ra cực kỳ nhanh họ tham gia thị trường rất nhanh và họ nó vào thị trường cũng cực nhanh luôn nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là cái trò chơi chiến lược là cái trò chơi quan trọng để chúng ta biết rằng là tại sao chúng ta cần phải tham gia thị trường hôm nay bạn các bạn tham gia một cổ phiếu nào nếu bạn nào mà đã tham gia vào tối qua cái chương trình của Dũng thì theo các bạn thì hôm nay chúng ta phải tham gia cổ phiếu nào còn các bạn mà không mua được các cổ phiếu mà hôm qua Dũng chia sẻ thì lý do vì sao chúng ta lại không mua được bởi vì chúng ta thiếu niềm tin đúng không ạ các bạn thử xem là có phải thế không ạ các bạn có phải thiếu niềm tin không các bạn có phải thiếu niềm tin không bởi vì những cái điều đó đưa ra phân tích đúng không phân tích hết phân tích kỹ phân tích chi tiết đúng không những vấn đề chúng ta có niềm tin hay không bởi vì chúng ta không có niềm tin nên đấy kể cả những cổ phiếu như thế này tôi cũng chia sẻ rất nhiều người biết rồi nhưng các bạn cũng chỉ biết một phần thôi bởi vì bạn không biết là chiến lược là gì năng lượng là gì đúng không tất cả cái điều đó thì Dũng biết rằng là các bạn thấy rằng là chiến lược và niềm tin là quan trọng nhưng tin là tôi phải đầu tin vào mình nhưng mà tin vào mình nhưng cũng quan trọng là mình phải có một cái gì ạ có một cái uh, một cái người mà dẫn dắt thì nó là tuyệt vời hơi uh, ờ, chúng ta thực ra học á, thì chúng ta gì ạ cái chiến lược để học thì các bạn có rất nhiều cách để học nhưng Dũng sẽ nói cho các bạn cách học học đầu tiên đó trên thế giới thì xem là những cái nhà đầu tư nào xuất sắc nhất hệ thống được phương phương pháp tuyệt vời nhất thì thực ra là trên thị trường nó có quá nhiều hệ thống nên anh chị em thấy rằng là không biết nhưng Dũng mách cho chúng anh ba biết là này một là hệ thống đầu tư gì ạ à? tăng trưởng tăng trưởng của Pinsir là hệ thống đầu tư tăng trưởng hệ thống thứ hai là đầu tư giá trị thì chúng ta gọi là Warren Buffett nhưng thực ra ông Warren Buffett ấy, ông gì ạ à? ông đầu tư cả hai hệ, hệ thống đó là tăng trưởng và giá trị nhưng nhiều anh chị em vì ông có nói là tôi là là người thầy người thầy đầu tiên của ông đó là Benjamin Graham là cái ông người thầy của ông nên ông nói cái điều đó nên thường là mọi người bị gì ạ? À? lẫn lộn những đầu tư tăng trưởng và giá trị thực tế thì ông đã bản thân ông có nói trong cái cuốn sách là cuốn sách mà ông chia sẻ đó là uh, thiên tài chứng khoán tức là cái ông này phỏng vấn ông á thiên tài chứng khoán của Soros và Goldman thì ông nói là thực ra thì tôi được ảnh hưởng của hai nhà đầu tư lớn đó là Bingham và Pitzer tức là Pitzer là một nhà đầu tư tăng trưởng rất là là là là, là nổi tiếng và chúng ta có cuốn sách là cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường bạn nào có biết quyển cuốn sách cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường không comment cái ạ thực ra cái trong cuốn sách đó thì theo dụng nhé không biết là các bạn có đọc cuốn sách đó là tốt đến mỹ đại không cuốn sách tốt mỹ đại thì mới là cổ phiếu tăng trưởng ai đã đọc cuốn sách tốt vĩ đại rồi comment cho dũng cái ạ hãy comment cho dũng cái tức là nếu chúng ta đọc cuốn sách tốt vĩ đại nó có một chiến lược chiến lược con nhím thì chúng biết rằng những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu mà nó vượt mọi thời đại đó là cổ phiếu như nào thì đấy mới là cái đấy mới là cái cuốn sách mà có thể chúng ta gọi là nên đọc đúng không tại vì nhiều lúc chúng ta chả biết gì giả sử với anh không biết gì cả thế là nếu mà dũng bảo là cái này là hay lắm anh chị em cũng nghe dũng đúng không cái kia là hay lắm, anh em nghe dũng em không phân biệt cái là nó tốt cái là xấu bởi vì chúng ta không hiểu ai nói là ai gieo thì chúng ta chúng ta cái gì chúng ta cũng biết nên đấy là chúng ta thấy là đó là chiến lược chúng ta cần phải nắm rõ được đó là chiến lược nên ở đây chúng ta thấy là sau khi chiến lược mà cắt lót xong thì chúng ta cũng phải có chiến lược gì à? chiến lược bán cổ phiếu thế thì có những cái cổ phiếu chúng ta phải dùng chiến lược bán lại bán ngắn hạn đúng không đúng không trong cái hệ thống của dũng thì có những chiến lược bán ngắn hạn tức là làm sao để chúng ta những cái cổ phiếu chỉ mua để 20 phần trăm là 25 phần trăm chúng ta bán đúng không không được để dài hơn là bị để dài hơn là nó để trở về cái máng lợn đúng không nó lại về máng lợn bao nhiêu bạn đã thấy rằng là khi mà chúng ta đầu tư lãi 20 phần trăm 25 phần trăm chúng ta không bán bởi vì một ai đó nói là cổ phiếu này cực kỳ tốt tức là chúng ta không bán ra nó trở về cái máng lợn chúng ta tức là cuối cùng nó về chúng ta bị lỗ trong mới bán đang lãi 20 phần trăm cuối cùng lại về mo thế là lại tức giận tức giận lần sau là 15%, 5% bán. Bán xong nó lên phát đến 100%. Lại bảo số em năm nay không may các bạn ạ. Em là sao thái bạch. Bác ơi, năm nay em sao thái bạch nên lần trước em vừa bán xong thì cổ phiếu nó lên đúng không Em giữ lại cái nó rơi xuống và cứ thế là bắt đầu đổ lỗi cho số, cho phận. Không biết là các bạn nào đã từng làm như thế không ạ? Bạn nào là, là đã từng làm không? Comment cái. Rồi vấn đề đâu chúng ta nhận ra cái vấn đề của mình hay lắm khi mà chúng ta nhận ra cái vấn đề của mình chúng ta đối mặt với nó thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ giải quyết được nếu chúng ta không dám đối mặt với mình chúng ta cứ đổ lỗi chúng ta đi tìm cái vấn đề khác thì cái đó là cái mà chúng ta tiếp tục quay trở lại nên anh chị em là dũng là rất tuyệt vời một số anh chị em gì ạ đã nhìn thấy vấn đề này Đấy, khi mà nhìn thấy vấn đề này thì chúng ta sẽ lần sau chúng ta sẽ không mắc nữa đơn giản thôi tại vì chúng ta biết vấn đề của chúng ta ở đâu làm sao để chúng ta xử lý vấn đề đó đấy chúng ta bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là mọi thứ là nó là như vậy mọi thứ là chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta phải nhận ra vấn đề thế thì cái câu chuyện thứ ba mà chúng ta biết sau khi chúng ta có chiến lược thì cho ta kế hoạch để hành động đúng không kế hoạch hành động thế thì bây giờ chúng ta phải hành động hành động người ta còn nói hành động bất chấp sợ hãi thế thì bây giờ chúng ta không có chiến lược mà chúng ta hành động thì nó gọi lại là hành động ngu dốt đúng không không biết cái gì mà cứ hành động thì hành động ngu dốt đúng không chúng ta phải biết chiến lược chúng ta mới hành động chiến lược chúng ta hành động còn nếu không có chiến lược chúng ta hành động thì cái điều đó nó cứ coi như là chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta đi một đâu đó mà chúng không có cái bản đồ mà chúng ta mua mua bán bán mua mua bán, bán bây giờ bảo cho anh em là bây giờ các bác ơi bác vào Hồ Chí Minh giúp em cái được không ạ à? và không cho các bác cho các bác một con mẹt ờ, đổ đầy xăng ngon và các bác vào Hồ Chí Minh mà các bác không biết đường nó đi như thế nào thì các bác đi không có đi không ạ à? hello có đi không tôi không biết không có cái gì cả có đi không ạ không biết cái gì cả bây giờ bảo đi vào Hồ Chí Minh đi ạ thế thì xong một mặt đi sang Trung Quốc sau đó lại cứ đi dò dò mãi thì không biết là, là khi nào mới thấy được nên mình một cổ phiếu nó có tốt đến mấy thì nó cần phải có biểu đồ để chỉ xem nó nó nằm ở đâu nên cái chiến lược chúng ta là xu hướng sau đó thì biết được xu hướng thì mới đầu đến gì ạ à? đến tiên hai là đến chất xúc tác để xem cái xe đấy nó có đủ xăng không xăng nó ít cho nó nhiều nếu nó ít xe nó xe lở nó có một matit matit chạy 40 năm rồi thì bây giờ bảo đi sang sang sang sang, sang đi được đúng không nên đầu tư dài hạn hay đầu tư ngắn hạn nó phải so là cái cổ phiếu chúng nó mạnh hay nó yếu nó khỏe nó nó như nào sau khi mà biết được rồi thì chúng ta phải biết cung đường của nó nó đang đi ở đâu đúng không nó đang đi ở đâu đúng không đúng không nó đang đi ở đâu khi nó đang đi ở đâu thì rất là hay là chúng ta biết rằng là mọi thứ nó sẽ gì ạ à? đúng không tất cả mọi thứ chúng ta nhìn để chúng ta thấy rằng là thế thì vấn đề ở đây là tí nữa chúng ta sẽ nói về cái áo xanh áo đỏ áo tím áo vàng các loại áo như nào thì uh, ờ, đấy là cái gì ạ đó là niềm tin uh, niềm tin tí nữa chúng ta sẽ lại quay trở lại cái năng lượng thì rõ ràng chúng ta phải chiến lược đó hành động thế là hành động thì nó phải do chiến lược tạo ra chứ mà hành động theo là hành động gì ạ bất chấp sợ hãi nếu chúng ta hành động bất chấp sợ hãi mà không biết chiến lược là gì không biết thì à, chúng ta đang ở bước nào thế là kế hoạch không có Ờ, các uh, chiến lược không có thì tóm lại chúng ta không biết là bao giờ mới có trở thành công nên hành động là hành động gì ạ trên cái chiến lược chúng ta đưa ra đúng không hành động phải hành động dựa trên chiến lược nha anh chị em phải dựa trên chiến lược chiến lược chiến lược bước một là gì bước hai là gì bước ba bốn năm là gì tất cả chiến lược đó mới là cái chiến lược để giúp chúng ta thành công thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái bước đầu tiên bước đầu tiên đó là năng lượng năng lượng anh chị em không đó là năng lượng có phải là hôm trước có một bạn nào đó nói rằng là thị trường sẽ giảm 80% là giảm đúng không ạ có ai đã hay là hôm trước chúng ta đã có những câu chuyện là à, gì Dũng con hỏi là bao nhiêu bạn thấy nghi ngờ vùng này bạn nhớ không? bao nhiêu bạn đã thấy là nghi ngờ vùng này thế Dũng bảo là nếu các bạn nghi ngờ thì Dũng đã, đã làm nó lên hay là hôm các bạn là bao nhiêu bạn thấy là thị trường còn tiếp tục lên nếu các bạn tiếp tục đi lên thì trường đi xuống các bạn có nhớ cái bài toán như vậy không thế thì tại sao dũng lại có những cái điều đó thậm chí là làm cái điều mà khác biệt toàn bộ chúng ta thấy là tất cả các chuyên gia họ nói nhưng dũng nếu anh chị em cứ xem gần như dũng làm ngược hết và lúc thị trường bắt đáy covid thì dũng làm có mỗi dũng làm một cái video về đáy thị trường đó. có mỗi một cái video đó về đáy thị trường năm 2016 khi mà lúc mà dũng nói về cái cổ phiếu thế giới di động ấy, thì cả tất cả các chuyên gia về phân tích cơ bản họ nói là dũng bị điên bởi vì cổ phiếu đó là gì ạ người ta bảo là khi cổ phiếu đến mở rộng mở rộng quá thì nó không thể nào nó rủi ro nên đừng đầu tư đó những cái cái nguy hiểm nhất là lúc mà lúc mà làm một cái cơ cái phân tích cơ bản về cổ phiếu HDC ấy, thì đã bị ném đá một cách khủng khiếp luôn bởi vì mọi người bảo là cổ phiếu HDC nó đang nợ trông chất như vậy mà ông ấy bảo là cổ phiếu tăng trưởng loại này thế thì lúc đó làm xong thì nó đi từ cũng nhớ cũng nhầm lắm nhưng nó đi khoảng độ hơn 200% trong thời gian ngắn thì không biết là các bạn nghĩ là Ô, nếu chúng ta thấy cái điều gì đang diễn ra thì sau này khi mà các bạn nếu ai mà đọc những cái tác phẩm của William Nell thì ông có nói là phần lớn lúc mà ông đưa ra cái dự báo đặc biệt là dự báo về cái cổ phiếu thì bản thân là ông làm cho một cái công ty chứng khoán thì bắt đầu công ty chứng khoán đấy thực sự là ông bị bị bị trách móc rất nhiều công ty thì bảo là cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu đó là cổ phiếu để tăng đúng không nhưng ông bảo cổ phiếu bán khống có ai nhớ câu chuyện đó không ạ có câu chuyện của Oleo á tức là ông bảo cổ phiếu để tăng tức là công ty khuyến nghị các khách hàng mua tức là công ty chứng khoán nha các bạn nhé công ty chứng khoán khuyến nghị các hàng mua trong khi đó thì ông bảo là cổ phiếu bán khống và ông đã bị kỷ luật hay là cổ cái, cái một cái cuốn sách đó thuần hóa sư tử cũng tương tự như vậy nên ở đây cái điều này Dũng muốn nói anh chị em các bạn biết điều đó điều gì không ạ chúng ta biết cái ý của Dũng đang nói với anh chị em là gì không ạ chúng ta cần phải là chuyên nghiệp đúng không chúng ta phải là số một chúng ta chuyên nghiệp chúng ta đừng nghe ai hết đúng không nghe là chúng ta sẽ mất tiền nên ở đây anh chị em nhé nếu chúng ta thấy là mọi thứ nó phải chuyên nghiệp nó phải gì ạ tại vì nếu chúng ta nhìn với các công ty chứng khoán để gì ạ chúng ta xem họ phân tích họ đánh giá tại vì tất cả những người mà trong công ty đó, Dũng không nói là tất cả nhưng họ đều có bằng rất là cao Ờ, bằng rất là cao anh chị em nhỉ FA tức là cái những bằng bằng bằng về về kế toán là khủng khiếp luôn ạ bằng rất là cao luôn nên chính vì vậy chúng ta thấy là họ đưa ra cái nhận định ở Dũng đây không muốn nói là cái, cái đấy là đúng hay sai không nói nữa nhưng ở đây là câu nói của gì ạ của ông uh, ngài ngài ngài uh, William O'Neill câu nói có ai đã từng nghe William O'Neill nói không ạ nếu các bạn nghe cái câu chuyện đấy thì comment cho Dũng Khánh nếu có nghe được câu chuyện của VML thì nghe nếu các bạn nghe được cái câu chuyện là lúc mà ông đưa nhận định như vậy thì các bạn xem nói như nào cái vấn đề vấn đề thứ hai á bạn có thể bạn cái này là cái mà Dũng nói để các bạn có thể quay trở lại tại vì những cái, cái tờ báo như vậy nó chưa mà mất đi tức là nó vẫn lưu nở lưu lên trên trên trên trên cái cái cái dòng thời gian đó nên bạn vào bạn xem nhưng bạn đừng đừng đừng mà xét vội nhá tất cả cái cái tất cả mọi thứ nó đều có những cái dòng để lưu trên dòng thời gian nên chúng ta vào chúng ta xem thì chúng ta biết chứ mà bây giờ chúng ta lại lại là ờ, đưa ra những cái nó không khách quan nên cái quan trọng cái quan trọng ở đây dũng không muốn nói là ai đúng hay sai mà quan trọng chúng ta phải từ chúng ta chúng ta phải nhận ra được cái điều đó phải chuyên nghiệp nhưng bây giờ nếu chúng ta không chuyên nghiệp chúng ta cứ đi chả thuộc người khác đầu tư nó mệt lắm anh chị em ạ đó đầu tư không phải là các anh chị em dũng biết rằng là bản thân nếu chúng ta có niềm tin vào chính mình đó là đầu tư bên trong ấy, thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công những ai nghĩ là chúng ta thất bại trong đầu tư chứng khoán nha những ai mà thất bại trong đầu tư chứng khoán thì điều gì sẽ diễn ra điều gì diễn ra thành công đúng không nếu anh chị em là gì ạ mua chứng khoán mua mua mua mua mà lại nghĩ là thất bại thì chúng ta thành công được không không có ý gì đâu nha trong này không có ý gì đâu các bạn nha không có ý gì đâu nha ở đây chúng ta giúp nói là năm 2017 khi mà chúng ta đưa ra gì ạ đưa ra cái gì ạ cái nhận định cái cổ phiếu năm 2007 lúc đấy là cổ phiếu ừ, trước đó thì nó gì ạ nó là cổ phiếu mà nó quy mô tức là nó nợ rất là lớn nên thường mọi người đánh giá nó mọi người cho nó là có thể phá sản hoặc là không mua những cổ phiếu đó nhưng có một nghịch lý anh chị em nhé có một nghịch, nghịch lý rất là quan trọng nhé nghịch lý nghịch lý có phải những cái cổ phiếu khi mà thị trường nó suy thoái suy thoái thị trường suy thoái khi mà thị trường suy thoái thì cái điều gì diễn ra thì phần lớn các cổ phiếu sẽ bị thua lỗ các công ty làm ăn thua lỗ mọi thứ thua lỗ tất cả mọi cái thua lỗ thế thì nếu nó thua lỗ như vậy thì điều gì sẽ diễn ra chúng ta thấy là có khả năng phá sản đúng không có khả năng phá sản thậm chí là phá sản vậy nếu mà kinh tế hồi phục kinh tế hồi phục thì cái những cái cổ phiếu đấy nó sẽ hồi sinh cực kỳ nhanh chúng ta nhớ nhỉ đang lỗ mà kinh tế hồi phục thì nó có thể hồi sinh rất nhanh nên những cái cổ phiếu đấy vì nó bị gì ạ? người ta đang nghĩ là phá sản nên người ta bán tháo bán tháo bán tháo nhưng khi nó hồi sinh thì bắt đầu đã sẽ có những cái tổ chức để họ mua vào họ mua vào rất nhanh để họ biết rằng là cổ phiếu này coi như đã được hồi sinh nên nó lại tăng rất mạnh nên có rất nhiều cổ phiếu nó đang bị gì ạ? rất là xấu nhưng sau khi những đợt điều chỉnh rất sâu ở trường thì nó lại tăng như vũ bão anh chị em có hiểu không ạ anh chị em có hiểu điều đó không ạ thế thì những cái điều đó chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nếu nó hồi sinh được thì nó sẽ thành công ở, ờ, ở đây Dũng sẽ không chia sẻ tất cả những cái cổ phiếu đây là chúng ta hôm nay nói về chiến lược đúng không thế thì ở đây tất cả mọi thứ thì chúng ta là mọi thứ anh chị em cần phải nắm rõ được như này mọi thứ anh chị em phải nói rằng là đầu tiên à, cái niềm tin nếu anh chị em không có niềm tin vào chính mình không có niềm tin là chúng ta có thể kiếm được 50 100 thậm chí nhiều trăm phần trăm một năm thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ kiếm được con số đó chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta kiếm được 20 phần trăm 10 phần trăm một năm hoặc là chúng ta nghĩ chúng ta thua lỗ không thành công được thì chắc chắn chúng ta thua lỗ thế thì cái niềm tin mà chúng ta không có thì tại sao chúng ta lại đi đầu tư niềm tin mà không có thì tại sao đi đầu tư đúng không niềm tin nhanh quá trong đầu tư nên nếu chúng ta có niềm tin đúng không thì làm sao mà chúng lại đi tông đầu tư bây giờ câu hỏi đặt ra này có nhiều anh chị em không biết gì cả thậm chí là f không luôn bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư mà nếu chúng ta đặt ra câu, câu hỏi cái câu hỏi này dũng vẫn nói liên tục lặp đi lặp lại nếu một cái cái, cái bác sĩ mới ra trường hoặc là nó mới thử việc được một hai tháng chúng ta có cho nó mổ chúng ta không ạ nếu ai đó bảo là cái bác sĩ này là vừa tốt nghiệp ra trường hoặc là bác sĩ này mới học đại học ờ, y được 3 năm nên hôm nay là muốn thử cho các bác là hôm nay e sẽ mổ mổ uh, ruột thừa hay là mổ mổ tim mổ gan cho, cho một bệnh nhân nào đó nếu chúng ta có một cái cái bác sĩ như vậy thì chúng ta có mổ không ạ chúng có làm điều đó không ạ thế thì rõ ràng chúng ta chả có đồng nào cả à, chả, chả có kiến thức tí nào cả mà lại đi gì ạ đi nghe một ai đó bảo là mổ cho em đi ạ mổ cho em đi vì em đang rất đau ruột thừa mổ cho em đi mua đi cổ phiếu vì em đang có rất nhiều tiền mua đi ạ lúc đầu thì thành công sau đó thì ạ à, thành công một chút thì điều dần gì diễn ra khi chúng ta thành công một chút thì chúng ta gì ạ nộp tiền vào khi thành công một chút thì nộp tiền vào khi thành công một chút thì gì ạ gọi cô dì chú bác những người thân của chúng ta những người thân những người thân yêu của chúng ta đầu tư chứng khoán dễ lắm các bác ơi mua đi ạ à. em hôm trước em chả biết gì mà em mua em lãi được 50 trăm một số đồng chí thì bảo là em năm nay em gì ạ à? em đầu tư có 4 tháng thôi nhưng em giỏi hơn bác không biết bác dạy kiểu gì nhưng em thì em đầu tư 4 tháng và em lại thắng hơn tất cả những cái ông khác ở trên thị trường nên thực sự là nếu bác muốn gặp thì em cho phép được gặp hôm trước có một bạn bạn nói với Dũng như vậy Đấy, bạn thực tế là bạn mới đầu tư mấy tháng và bạn nói cứ sưng sưng anh anh với với Dũng bảo năm nay bạn bao tuổi bạn là 36 tuổi à, thế thì 36 tuổi đầu tư được 4 tháng mà lại nói cái ngôn ngữ như vậy thì chứng tỏ chưa trưởng thành đơn giản đấy thôi ạ chỉ cần là ngôn ngữ như vậy lại tầm tuổi như thế thì rõ ràng là chưa trưởng thành tại vì cái cái việc mà gì ạ cái khả năng bị thua lỗ hay trong thị trường nó có nỗi đau thì chúng ta mới gì ạ mới trưởng thành được nếu chúng ta có nỗi đau chúng ta không trưởng thành đâu tất cả mọi thứ nó đến từ nỗi đau nỗi đau là mất tiền nỗi đau vì cái số tiền chúng ta đang có nếu không may nó mất nếu không may nó không còn nữa thì sao còn nếu chúng ta thấy là chúng ta có một nghìn tỷ đầu tư mất vài tỷ chẳng vấn đề gì cả nên chẳng phải học chẳng phải thay đổi gì cả tại vì mất thì không mất nó cũng giống nhau mà cần gì phải thay đổi nhưng có một số thì người ta cũng mong muốn là có lợi nhuận lợi nhuận với người ta nó không phải là bao nhiêu tiền mà lợi nhuận với người ta đó là gì ạ đó là thành công do họ họ muốn cái sự danh vọng của họ đúng không chữ danh vọng của họ nên tất cả trong đầu tư nó có gì ạ có rất nhiều cái cái cái cái nhu cầu có những người mong muốn nhu cầu để tự do tài chính mà Dũng tin rằng 98 phần trăm 98 phần trăm các nhà đầu tư đang có mặt ở đây là có nhu cầu về tự do tài chính đó có nhu cầu về tài do tài chính thế tại sao chúng ta có muốn nhu cầu tại do tài chính mà chúng ta đầu tư 200 triệu mà chúng ta lại mong muốn là gì ạ trở thành vua phép mà trong khi đó mỗi năm kiếm 20% anh chị em thế nào em rất là khiêm tốn đấy em rất khiêm tốn nếu mà đầu tư 30% 50% thì nó sẽ nó sẽ làm sao ạ nó bị nó ảnh hưởng đến đến đến gì ạ đến nhân quả của em nên em chỉ ăn 25% được ba kiểu dạng như thế thì làm sao vấn đề này nếu các bạn lãi được nhiều các bạn sợ nhân quả thì các bạn đi kiếm nhiều tiền vào để các bạn đi giúp người khác đấy là chúng ta gọi là sợ nhân quả nhưng thực tế không phải đâu ạ các bạn biết rằng trong hệ thống đầu tư mà Dũng chia sẻ các bạn mua một cổ phiếu đúng không giá 15 khi mà bạn mua thường là mua ở giá cao nhất thì có phải là các ai đó mua giá dưới 15 là khi mà chúng ta mua là chúng ta đều bán lên đầu chúng ta mà để không mua đúng không còn khi mà chúng ta từ 15 chúng ta bán đến đến 25 ờ, chúng ta có bán đỉnh ở 25 thì vẫn còn rất nhiều phía trên để cho mọi người bán ra tí nữa Dung sẽ nói cho các bạn cái cái này để các bạn có thể hiểu rõ rằng là chúng ta không bao giờ phải nghĩ đến nhân quả trong đầu tư chứng khoán bởi vì Dũng chia sẻ chúng ta một cái góc nhìn dù tôi cho nó thấy rằng là nó gì ạ nó rất là rõ ràng nên ai đã nghĩ như vậy tại vì Dũng cũng đã nghe thấy rất nhiều các bạn có những câu câu hỏi như vậy nhiều lắm nhiều lắm thế thì cái câu chuyện như vậy để các bạn hiểu rõ rằng là ba chiến lược chiến lược thứ nhất là chiến lược về bên trong à, chiến lược bên trong bên trong chúng ta có niềm tin niềm tin là chúng ta kiếm được 50 hoặc 100 nhiều trăm phần trăm lợi nhuận một năm đó là niềm tin nếu có niềm tin như vậy thì chúng ta mới kiếm được còn nếu không có niềm tin thì không bao giờ kiếm được đầu tiên phải chúng có niềm tin đã khi mà có niềm tin niềm tin và tự tin tự tin những cái quan trọng niềm tin tự tin nó là cái yếu tố ban đầu thôi nên khi mà chúng ta có gì viết ra kế hoạch thì chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng rõ ràng kiếm bao nhiêu phần trăm bao nhiêu lâu thời gian bao lâu tôi muốn kiếm gì ạ một hôm nay có một bạn nó nói là mỗi một tháng bạn kiếm khoảng 20 phần trăm hay 15 phần trăm điều đó nó rất là khó để đạt được đấy Dũng chưa chưa gọi điện cho bạn đấy bởi vì như này một tháng rất khó tại vì thời gian nó ngắn quá rất khó để 10 phần trăm nhưng một năm bạn có thể kiếm được 100 đến 200 phần trăm nhiều hơn bởi vì khi mà chúng ta đưa ra cái thời gian ngắn đó, chúng ta ép chúng ta phải gì ạ phải đạt được anh chị em không ép nó đạt được khi cái bên trong với bên ngoài xung đột tức là lượng nó chưa đủ mà chúng ta bất chấp nó phải thay đổi thì nó xung đột xung đột thì chúng ta xử lý nó bị sai sai thì không những mà chúng ta không đạt chúng ta bị lỗ anh chị em hiểu không Vậy chúng ta thấy một tháng mà là 25% hay 15% thì nó bị lỗ. Nếu thị trường mà nó đang giảm mà chúng ta cứ ép chúng ta đạt nữa thì chúng ta lại cố gắng mua vào, chúng ta lại càng lỗ nhiều hơn. Thế thì ở đấy là để chúng ta biết là bên trong bên ngoài nó phải đồng thuận tâm và thân nó phải đồng thuận nha khi mà ý nghĩ bên trong của chúng ta này nó nó có đồng thuận đúng không nó đồng thuận là khi mà ý nghĩ bên trong là chúng ta cần phải cắt lót nên hôm qua khi các bạn học về chương trình của Dũng á, thì các bạn biết rằng là Dũng có một cái key đó là khi các bạn cắt lót thì các bạn phải làm gì ạ? Cắt lót được á, cắt lót chính xác thì chúng ta phải làm gì ạ? À? Trò chơi bên trong ấy, cắt lót chính xác. Bạn nhớ hôm qua không ạ? Đó là chúng ta phải ăn mừng. Ăn mừng khi mà chúng ta đưa ra cái hành động chính xác chúng ta xử lý được cái hành động đó bởi vì khi mà chúng ta ăn mừng khi mà chúng ta xử lý vấn đề cắt mắt lót á, thì cái quan trọng là tiềm thức chúng ta sẽ hưởng ứng nhiều hơn nó hưởng ứng cái điều đó thì lần sau nó vi phạm nó vẫn cứ cắt lót vi phạm cắt lót vi phạm cắt lót còn khi mà chúng ta đau khổ phần lớn chúng ta đau khổ trách móc chửi bới đấm đá lung tung lên thì cái quan trọng là những cái điều đó về bản chất nó không mất đi bản chất nó không mất đi nó làm chúng ta đau khổ đau khổ hơn đau khổ hơn nó đưa vào tiềm thức và tiềm thức lần sau cắt lót nó phải đủ độ nặng như vậy lần này là lỗ 5 phần trăm lần sau phải lỗ 5, 6 phần trăm nó đủ nặng lần này sau đó nó lên 10 phần trăm lên 20 phần trăm lên đến rất nhiều phần trăm các bạn thấy đấy không ạ có phải không ạ mỗi một lần chúng ta cắt lót do chúng ta đau khổ nên cái tỷ lệ cắt lót nó càng ngày càng sâu hơn anh chị em thấy điều đó nếu thấy thì comment số 1 cả nếu thấy comment số 1 cả những cái này có lẽ là các bạn thấy là chả ai chia sẻ đâu Dũng tin chắc là trên thị trường không ai chia sẻ các bạn những điều này chứ bạn chỉ có theo dõi kênh của Dũng thì các bạn mới thấy được điều này thôi chứ còn nếu các bạn theo dõi những cái kênh khác thì chúng ta sẽ thấy là sẽ không có những cái chiến lược này đây là điều chắc chắn Dũng không muốn nói là không có bạn nếu nếu bạn nào có ở nơi khác thì comment cái số 2 đi ạ Mới đi tìm chỗ khác thì comment số 2 còn Dũng tin chắc là không có ai người ta hướng dẫn các bạn những cái vấn đề bên trong bên ngoài như này bởi vì đây mới là cái mà cái yếu tố bên trong quan trọng chứ còn nếu mà mua cổ phiếu này các bạn để 5 năm 10 năm hay là cứ giữ đi các thứ thì làm sao mà có cái đấy được <coughs> ok xin cảm ơn ạ thì bây giờ chúng ta đã thấy được là chiến lược bên trong chiến lược bên ngoài và chiến lược hành động thì bây giờ chúng ta sẽ xem là một vài cổ phiếu xem là chúng ta chiến lược bên trong chiến lược hành động như thế nào thì bắt đầu chúng ta thử xét đầu tiên chúng ta thấy là vừa rồi á thị trường của chúng ta những cổ phiếu như này một số anh chị em đã biết cổ phiếu này chưa cổ phiếu này hôm qua Dũng nói là cổ phiếu nào nó bị rũ nó bị cắt như cổ phiếu nào anh chị em có thể chia sẻ không đúng không đúng không anh chị em chỉ chia sẻ ra à, xin cảm ơn rất nhiều anh chị em rất tuyệt vời thế thì chúng ta hôm qua đố anh chị em nhớ cái cổ phiếu nào cổ phiếu vốn hóa lớn nhá nó có một cái quá trình test cung này test cung này có phải khi mà nó có một cái đuôi như này các bạn nhớ cái đuôi này không ạ cái đuôi như nào, những cái quá trình này đây chúng ta là một cái chiến lược mua sớm khi mà cổ phiếu gặp cái đỉnh này Dũ, Dũ thường là nếu những ai mà đã học Dũng rồi thì các bạn biết rằng những quá trình mua sớm này những cái điểm này là Dũng mua những cái điểm này là Dũng mua nhưng khi mà nó, nó phân phối nó nó dao động lớn là bán bây giờ mua lớn bán ở vùng này lại mua vùng này có gì khác nhau ạ câu hỏi là bán ở cái vùng này sao lại mua bán lại mua ờ, sao lại như thế nhỉ sao lại thế nhỉ cái đuôi của hợp Phát hay là đuôi gì ạ chúng ta nhớ hôm qua khi mà Dũng chia sẻ một cái cổ phiếu tại vì tất cả những cái cổ phiếu Dũng đưa bằng chứng rất là rõ đúng không đây là cái đuôi này các bạn nhớ một cổ phiếu này sau khi nó cũng rũ hết cái đuôi đây là một cái phần nhỏ trong một cái thôi phần nhỏ trong một chi tiết nhỏ thôi chứ Dũng không nó nói hết đây là một chi tiết rất nhỏ đây mẫu hình là nền như này nhưng một chi tiết nhỏ khi mà nó giúp toàn bộ cái nhiều tư nhỏ này xong thì cái quá trình hồi sinh này nó là có ai nhớ chi tiết này không ạ và nhớ chi tiết này không đấy là chi tiết tại vì tất cả mọi cái nó cần phải có từ khóa anh em phải có một cái từ khóa nào đó để chúng ta nhớ muốn nhớ thì chúng ta phải nhớ vào hình ảnh rút sâu cái này ra để cho chúng ta nhớ là cái hình ảnh này này Vingroup là cổ phiếu mạnh nhất tốt nhất thị trường à, chúng ta dễ hết giai đoạn đó thì nếu chúng ta sâu vào thì chúng ta sẽ nhớ được hình ảnh đó để chúng ta biết rằng cổ phiếu CTR thì đầu tiên chúng ta cần phải có gì ạ niềm tin niềm tin ở đây là gì ạ niềm tin là anh chị em phải nhớ hiểu là đầu tiên là cái niềm tin là gì ạ niềm tin là cái phương pháp mà dũng chia sẻ đó phương pháp mà dũng chia sẻ nó gì ạ? chúng ta tin là cái phương pháp đấy nó có hiệu quả đó phải có hiệu quả chứ nếu anh không chị em không tin làm sao mà có hiệu quả được đấy là một bởi vì không tin thì chúng ta sẽ không, hành động cái cổ phiếu này không biết nó lãi hay lỗ nha chưa biết nó có lãi lỗ nha dũng chưa biết nó có lãi không đầu tiên chúng ta lần tiên đã đấy là cái đầu tiên anh chị em thấy rằng là chúng ta phải có tin đã cái thứ hai những cái quan trọng tin ở đây ấy, anh chị em biết là này đầu tư nếu chúng ta tin là chúng ta lợi nhuận 20% thì chúng ta sẽ được 2%, 30% được 3%, 100% sẽ được 100% chúng ta sẽ có những cái cái gì khi mà chúng ta tin thì có một cái gì có nguồn lực nguồn lực nguồn lực nó sẽ đưa chúng ta biết chúng ta đi tìm cái hệ thống để chúng ta đưa vào thì trong đầu tư các bạn biết rằng là khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng chiến lược ở đây nó sẽ gì ạ đầu tiên chúng ta phải xem là cái cổ phiếu này xem thử xem nhá dũng bắt đầu sử dụng chiến lược này cổ phiếu này xu hướng chung dài hạn nó đạt không ạ à, xu hướng chúng ta thấy đạt không Đường các đường trung bình động nhỏ nằm trên con đường nó đạt không đúng không nếu đúng thì anh em comment là các đường trung bình động đúng như cái này nó chỉ chiếm khoảng độ năm phần trăm đến mười phần trăm ạ cái này nhá chúng ta thấy rằng là tất cả cái đường xu hướng này nó chỉ chiếm này nó quan trọng quan trọng đến 95 phần trăm nhưng chỉ, nó nó chỉ là 10 phần trăm để chúng ta phân tích cổ phiếu rồi đó. nó quan trọng đến 90 phần trăm nhưng nó lại là chỉ có 10 phần trăm để chúng ta phân tích cổ phiếu thôi tại vì những cái cổ phiếu đạt tiêu chí này rất là nhiều cả 95% cổ phiếu phải đạt tiêu chí này là mới tăng nhưng chỉ có 5% là các cổ phiếu đạt tiêu chí này đó là trở thành siêu cổ phiếu anh chị em hiểu không có hiểu không có hiểu không ạ tức là 95% cổ phiếu đạt tiêu chí này trở thành siêu cổ phiếu nhưng chỉ có 5% trong 95% là trở thành siêu cổ phiếu nghe có hiểu không ạ tức là tất cả cổ phiếu nó đạt tăng mạnh nó phải đạt tiêu chí này nhưng toàn bộ nó tăng mạnh thì nó chỉ có 5% là thành công rồi đấy đấy là cái đầu tiên cái thứ hai nó phải là một cái công ty kế toán minh bạch chúng ta thấy là cái công ty này nó đang là công ty hàng đầu đúng không về gì ạ lĩnh vực của nó đúng không rất xúc tác trong cái chương trình này thì không phân tích được hết nhưng chúng ta sẽ là nó phải là một cái công ty hàng đầu về lĩnh vực của nó lợi nhuận về sự minh bạch về thay đổi chiến lược công nghệ chúng ta thấy nó có hàng đầu không ạ bước thứ hai chúng ta nói về gì ạ quan trọng nó nó là hàng đầu luôn bước thứ ba đó là gì ạ nó là hàng đầu luôn viễn thông thì bây giờ gì ạ cái gì nó tăng mạnh nữa tại vì tại sao nó lại tăng mạnh tại sao nó lại tăng mạnh lúc này đối anh chị em biết tại sao nó tăng mạnh có phải bây giờ viễn thông nó đang các đặc biệt là 5G tới đây nó sẽ triển khai xây dựng nó phải lắp ráp nhiều hơn đúng không anh em thấy không đúng không kế hoạch lợi nhuận mà nó đưa gì ạ toàn công nghệ mới vào tất cả mọi thứ và bên quân đội nó làm thì rồi mấy ông bà kế toán thì chắc chắn là chúng ta thấy là nó sẽ rất minh bạch đúng không rất minh bạch chứ không giống như là mấy ông gì à nó là nhà nước nhưng nó minh bạch lắm đấy là cái để chúng ta lưu ý tiếp theo tiếp theo là gì ạ dòng tiền lớn có tham gia vào không đây dòng tiền lớn đấy thế thì bây giờ hôm trước và nãy rồi mua ở đây tại sao lại gì ạ mua ở đây bởi vì khi thị trường có chung hết chu kỳ thì chúng ta cứ phải bán để ăn còn tại sao chúng ta lại cần việc bây nó bán ra xong rồi cổ phiếu giảm đây chúng ta sẽ không một là một, một số anh chị em có thể mua ở đây nhưng bây giờ giả sử chúng ta gọi là để thận trọng nhất chúng ta mua lại đây thì có phải từ đây đến đây chúng ta sẽ đỡ được rất nhiều thời gian không đây chúng ta bán ở vùng này này đến chúng ta mua lại có vấn đề gì không ạ anh chị em thấy an toàn không chiến lược đấy an toàn không ạ để để cho cổ phiếu giảm rất mạnh đúng không giảm rất mạnh sau đó thì mua lại thì, thì ở đây chúng ta gọi là cái mẫu hình cổ phiếu tức là nếu bình thường là có những cổ phiếu mà nó lên đến đây này nó bị rút bỏ rũ bỏ xong nó rơi thẳng tự do luôn nó không lên nữa nhưng có những cổ phiếu là sau khi rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ thì bắt đầu nó quay trở lại nó đi tiếp chu kỳ nữa nên vấn đề ở đây chúng ta đến đây chúng ta chúng ta không biết là còn chu kỳ nào hay không nhưng quay trở lại ở đây Đấy, chúng ta sẽ biết chu kỳ này quay trở lại chúng ta sẽ biết chu kỳ thực ra cổ phiếu này dũng đã cũng có khuyến nghị mua tham tham gia vùng này và vùng này là vùng tham gia bởi vì một số anh chị em đã học những cái mẫu hình những cái nền như thế này là những cái nền mà đáng để chúng ta tham gia vào và sau khi cổ phiếu này tham gia vào thì chúng ta thấy nó sẽ theo anh chị em nó sẽ tích lũy trong vùng nào theo anh chị em chúng ta sẽ nó tích lũy trong vùng nào tích lũy trong vùng nào đó chúng ta nhìn thấy không ạ? Tất cả tích lũy trong vùng nào? Chính xác. Đấy. Có phải chúng ta đã biết trước không ạ? anh chị em đã biết trước tất cả mọi thứ không nên vấn đề khi mà anh chị em học đó, anh chị em sẽ học là anh chị em sẽ biết cổ phiếu mà đã tích lũy trong vòng trăm nó chạy khủng khiếp lắm và cái này là cái nếu anh chị em đã đừng đọc cuốn sách của Livermore ngày xưa là ông đọc sách của Livermore là ông gì ạ vùng 100 là cái vùng rất là tuyệt vời nha yeah. khi mà cổ phiếu nằm trong vùng trăm nó tích lũy nó tăng tăng như vũ bão ở Việt nam chúng ta thấy là ngày xưa cũng mua cái cổ phiếu gì ạ đầu tiên là cổ phiếu là Vinamilk nó tích lũy đến vùng 100 đó. nó tăng lên đến bao nhiêu Dũng nhớ nhầm đến lúc 8 thì 90 à đâu nói chung là tăng khoảng độ 4 50 phần trăm 60 phần trăm tất cả những cổ phiếu như là cô tích công sau khi nó vượt qua vùng trăm thì tăng đến vài trăm phần trăm tất cả những cái mốc 100 là cái mốc mà cực kỳ yêu thích của Dũng nhưng vấn đề là chúng ta phải nhớ tích lũy nhá đừng có thấy nó 100 nó rơi vào cái này anh em nhớ cái kỳ này hôm nay nói kỳ này tại vì nhiều lúc anh em nghe mỗi cái đoạn là cái ông Dũng ông bảo là mua nó ở trong 100 là thành công thì lúc này lại trở nên là là là hại các anh chị em đấy nên chính vì vậy thì kia này tại vì tất cả những cái ngôn ngữ mà Dũng phát ra anh chị em thấy không ạ luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại nhưng có một số bạn thì muốn cắt cái ngôn ngữ cắt bớt thì ạ vậy tại sao chúng lại bán dần ra hôm trước tôi cũng nói tại sao chúng lại bán dần ra anh chị em biết không khi một cổ phiếu nó lên tại sao lại bán dần ra đấy tại sao bán dần ra đối anh chị em biết là tại sao phải bán hello anh chị em nghe rõ chưa ạ ok chúng ta nghe rõ comment số 1 cái ạ anh chị em nghe rõ thì comment cho giúp số 1 cái ạ ok Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải ok cảm ơn rất nhiều thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta cần nắm rõ được cái mẫu hình là nó chính dung đã nói đó là cái cung đường mà chúng ta cần biết khi mà chúng ta biết cung đường á cái cung đường chúng ta bắt đầu đi từ đâu bởi vì chúng ta đi chúng ta phải cần phải có biểu đồ anh chị em mà thấy rằng bây giờ đi mà khám bệnh mà chúng ta không có chụp x quang để chúng ta soi để biết là chúng ta bệnh gì thì chúng ta có tin không ạ nên Dũng biết là rất nhiều các nhà anh chị em đầu tư giá trị không quan tâm đến biểu đồ cái điều đó không tốt thôi nếu chúng ta mua cổ phiếu sẽ có một chiến lược mua cổ phiếu nắm giữ lâu dài thường là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là cổ phiếu rất là khan hiếm hội đồng quản trị họ mua gần như là họ không bán ra thì những cổ phiếu đó chúng ta phải có cái thông tin nội bộ rất là sâu và là chúng ta cần phải nghiên cứu rất là sâu cổ phiếu đó thì chúng ta có thể thành công được còn nếu chúng ta gọi là dành phủ cập cho phần lớn các anh chị em thì chiến lược đó sẽ rất ít khi có hiệu quả rất ít có hiệu quả thế nếu anh chị em sau đó khi mà chúng ta đã nhìn về chiến lược về mô hình thì chúng ta sẽ thấy đến cái điểm là anh chị em này khi anh em mua ở đây mua xong này tại vì cái vấn đề ở đây là khi nó tạo ra một xung mới thì anh chị em thấy mua ở đây xong khối lượng lớn trên một cái nền bị rũ thị trường giảm sâu nó không giảm rũ rồi thì cái việc mà khả năng bị thua lỗ ở trên cái vùng này cao hay các bạn xu hướng chung dài hạn tốt này nhá trung hạn tốt dài hạn tốt ngắn tốt này chất xúc tác đủ này tức là cái yếu tố để tăng trưởng tốt này và nó lại quay trở lại đi theo một cái xu hướng quay trở lại tức là nó vượt qua cái đỉnh cũ hay là xu hướng vượt qua cái đỉnh cũ trên một cái gì ạ một cái đợt hồi phục khá là là chắc chắn thì chúng ta thấy là cái độ thứ nhất là cái độ an toàn cao không ạ đầu tiên chúng ta đầu tư có an, an toàn cao không ạ đấy độ an toàn cao không ạ đấy độ an toàn rất là cao rủi ro rất thấp đúng không và khi các bạn mua ở này thì các bạn có thể đợi cổ phiếu tiếp và chúng ta mua thêm thì đấy nếu chúng ta mua ở những vùng này tại vì cái phía trên này này nó là gì ạ là những cái vùng cản rất lớn chúng ta mua cứ khi người ta bị lỗ này chúng ta mua bắt đáy thì cái khả năng vượt qua vùng cản này chúng ta không biết được tại vì phía trên là cản rất lớn cản rất lớn nên chúng ta biết rằng nó phải qua một cái xu hướng mới thì chúng ta mới đầu tư chẳng hạn ở đây nếu nó tương tự mua ở đây nhưng Dũng phải biết rằng nó qua một xu hướng mới Dũng mới đầu tư ở đây còn không bao bắt đáy đấy, thì đấy là cái gọi là chúng là chiến lược khi mà chúng ta có chiến lược chúng ta có sẵn chiến lược rồi là sự như tối hôm qua Dũng nói các bạn học về xu hướng dòng tiền đó một số cổ phiếu để mua đúng không một số cổ phiếu để mua thì các bạn Dũng đã nói với các bạn là hôm nay là chúng ta phải có kế hoạch đầu tiên có kế hoạch thứ hai phải có năng lượng để chúng ta chủ động đúng không thời gian Dũng nói luôn cả thời gian không thời gian để chúng ta vào một số anh chị em ở không mua được nhưng thực tế hôm nay nếu chúng ta chủ động vào chúng có niềm tin chúng ta mua được giá rẻ không ạ thậm chí hôm nay có một số bạn hỏi Dũng gọi điện trực tiếp hỏi Dũng Dũng cũng nhắn tin cho đấy đấy thì cái quan trọng ở đây là gì ạ để lấy cái gì ạ có một số cần phải đá đít thì chúng ta mới tin đấy có một số thì người ta làm người ta quy rồi nhưng một số thì không tin người ta sẽ nói là cái này là không đúng hay là bốc phép thì cái vấn đề là tin hay không quan trọng đấy rồi anh chị em ạ Đấy, thế thì vấn đề là chúng ta chưa cái chủ, chủ động vì năng lượng chúng ta thấp thì không mua được đơn giản thôi năng lượng chúng ta thấp không mua được tất cả những cái điều đó là cái điều mà Đấy, hỏi ngay là hôm nay làm cái gì thời gian như nào ngôn ngữ cơ thể ra sao là cũng biết ngay về các mọi thứ nếu mà chụp ra cái hình hay quay video là cũng biết là hôm nay có mua được hay không tại vì cái tất cả cái đấy nó gì ạ nó do cái phần bên trong của chúng ta ok đấy là một cái cổ phiếu thực ra còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa và các bạn hôm trước cũng chia sẻ thì các bạn biết là trong giai đoạn này thì chỉ cho anh chị em một cái gốc nào đó để cho anh chị em nắm được thôi ạ tại vì ở về cơ bản thì thị trường á, hôm trước chúng ta đã học về gì ạ để biết được thị trường lên hay không thì bây giờ thời điểm này là thời điểm chúng ta tập trung vào ai Đấy, tập trung vào ai chúng ta tập trung vào gì ạ à? tập trung vào cổ phiếu cảm ơn các bạn tập trung vào cổ phiếu chúng ta tập trung vào cổ phiếu chứ không phải tập trung vào gì ạ à? thị trường thị trường nó phân phối lên đỉnh phải phân phối nó mới ra được còn khi nó phân phối á thì lúc đấy chúng ta gì ạ à? thoát còn bây giờ nó chưa phân phối thì chúng ta tập trung cổ phiếu nên nếu anh chị em để ý một chút thì tất cả những cái lúc mà Dũng chia sẻ từ những cổ phiếu đến bây giờ có lẽ là đến bây giờ thì cũng chưa biết vài bữa nói như nào nhưng phần lớn gần như là đạt được lợi nhuận phần lớn là có kết quả cao hơn thị trường ờ, cao được lợi nhuận cao hơn thị trường bởi vì chúng ta tập trung vào cổ phiếu chứ không phải tập trung vào thị trường thị trường thì nó đã là tốt rồi bởi vì thứ nhất là có hai điều thị trường chứng khoán Mỹ rẻ thì nó không giảm đúng không Mỹ rẻ không giảm trong khi đó thì Việt Nam lại tăng đấy là cái mà chúng ta biết được và thứ hai là gì ạ ở trong đoạn này thì anh chị em như hôm trước Dũng đã phân tích rồi ngành ngân hàng là ngân hàng nha ngành ngân hàng là anh chị em cần lưu ý bởi vì trong hôm nay thì phân tích để phân tích toàn bộ các cổ phiếu thì sẽ không thể phân tích được ngân hàng thì chúng ta đã có gì ạ Techcombank cũng chỉ nói để anh chị em nhớ để em ạ Techcombank thứ hai là Tiên Phong Bank đấy là hai ngân hàng những cái ngân hàng MB là những ngân hàng chúng ta để cũng để ý ACB chạy rồi ACB cũng được đấy. còn những ngân hàng Vietcombank thì hiện tại nó vẫn đứng thứ tư thứ năm nếu anh chị em hiểu thì chúng ta chỉ tập trung ba cổ phiếu dẫn đầu trong ngành ngân hàng thôi hôm nay có gì ạ hôm nay có liên việt Vietcombank đấy hôm nay liên việt Vietcombank là có điểm mua khá là an toàn à, liên Vietcombank LPB đấy thì hôm qua chúng ta thấy được là những cái cổ phiếu như này một số bạn thì cũng được hôm nay Dũng chia sẻ nhưng một số bạn có thể không được nhưng về cơ bản là như này chúng ta cần phải có tính chủ động trước có năng lượng trước đấy phải có năng lượng thứ hai là gì ạ thứ hai là chúng ta có chiến lược chiến lược đấy đọc những cái cuốn sách như là của Mark Mini đọc cuốn sách của O'Neill đọc một số cuốn sách của Wickoff là chúng ta đều có chiến lược còn đọc vào một số sách khác mà chúng ta không có chiến lược thì chúng ta sẽ gì ạ sẽ thấy là mù màu nên chiến lược là phần quan trọng và quan trọng là hành động Dũng có thể Dũng nói thực ra là bao nhiêu bạn thấy là hôm nay một số bạn thấy là Dũng chia sẻ cổ phiếu này đấy Dũng nhưng có vấn đề là bao nhiêu bạn mua được đơn giản thôi bao nhiêu bạn mua được thế thôi thì còn vấn đề ở đây là chúng ta có năng lượng có sẵn sàng hay không hay chúng ta sợ đơn giản thế sợ sợ bởi vì chúng ta chưa tin chưa tin chúng ta sợ nên phải có chiến lược và chiến lược thì chúng ta hành động thì mới thành công thế thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có rất nhiều các bài học rút ra trong những chương trình này nhưng bài học hôm nay thì Dũng muốn nhấn mạnh anh chị em là đầu tiên anh chị em phải tìm ra cho mình một cái hệ thống đầu tư nha tìm ra cho đầu tiên phải tìm ra cái hệ thống đầu tư phù hợp nha phù hợp với tính cách của mình anh chị em này hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách của mình có một số anh chị em thì thích lướt sóng thì chỉ để đầu tư lướt sóng đấy ạ đúng không có anh một số anh chị em thích đầu tư chung và dài hạn thì đầu tư chung dài hạn thôi có anh tại vì chúng ta liên quan đến thời gian của chúng ta có một số anh chị em thì thích đầu tư gì ạ đầu tư gọi là giá trị thì mua đó vứt đó với Dũng thì chiến lược của Dũng thì Dũng luôn luôn đầu tư có hai chiến lược chính đó là đầu tư lướt sóng dành cho một phần tiền của mình và một phần là dành cho đầu tư chung dài hạn những cái cổ phiếu là tích lũy ngắn nha tích lũy ngắn và thứ hai là mang tính đầu cơ thì thường nó mang tính tức sóng còn những cái cổ phiếu mà nào cơ bản tốt đầu tư cơ bản tốt có sự tăng trưởng có chất xúc tác có tích lũy dài thì đầu tư tăng trưởng đấy đấy là hai cái mà anh chị em đấy thì tất cả những cái video này sẽ được uh, Dũng chia sẻ nhiều hơn trong đợt tay thời gian tới nên mong rằng là nếu bạn nào mà mới tham gia đầu tư và mới có ít đầu tư trong thời gian tới thì trong một vài thời gian nữa thì Dũng lại có một cái chương trình đó là bí mật đầu tư để giúp cho các nhà đầu tư cá nhân giúp cho các nhà đầu tư mà mới tham gia thậm chí là nhà đầu tư lâu năm như đầu tư không có lãi hoặc là số lãi nó vẫn chỉ 2 đến 30 phần trăm thì có thể sẽ tham gia những chương trình của Dũng để có cái tư duy tốt hơn bởi vì các bạn biết rằng là với Dũng cái hệ thống của Dũng thì cái đầu tư mà nó thấp quá thì nó lại không phải vì luôn luôn có phải đầu tư là tăng tốc tăng thật nhanh nhưng phải an toàn các bạn hiểu không đầu tư lãi nhanh nhưng là an toàn quan trọng là chúng ta gì ạ cần phải có gì ạ à? tự lãi nhanh mà an toàn nghe vẻ nó không không đúng đúng không đúng không theo chúng ta là lãi nhanh có an toàn không anh chị em nếu anh chị em đã tham gia là có vẻ đầu tư giá nhanh mà lãi thật nhanh như là, là an toàn đúng không ạ không phải mất thời gian không phải mất gì ạ không phải mất thời gian đợi chờ đúng không không phải lúc nào cũng tham gia thị trường đúng không thỉnh thoảng lâu lâu mới tham gia cái thỉnh thoảng có cổ phiếu tốt mới vồ cái vồ xong mà thấy nó gì ạ đủ đầu tư dài hạn thì cho đầu tư dài hạn nếu đầu tư ngắn hạn đầu tư ngắn hạn chứ không phải là chúng cứ nằm im giữ trên thị trường mai covid này kia sóng thần này kia là ngày kia có một cái chiến tranh nào đó sau đó mình uh, ờ, nợ công này sau đó tất cả những điều khác chúng ta cũng phải lo ngay ngáy là mệt không biết là thế nào ra thế nên chính vì vậy thì nếu anh chị em nào muốn nghiên cứu hệ thống đầu tư thì có thể tham gia chương trình đó thì những chương trình đó thì có thể sau chương trình Vâng, một thời gian nữa thì bắt đầu Dũng sẽ gửi đường link có thể bắt đầu từ ngày mai để cho anh chị em đăng ký bắt đầu tham gia chương trình đấy ok một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong cái buổi tối hôm nay Dũng biết rằng là sẽ có rất nhiều anh chị em muốn hỏi thêm về nhiều cổ phiếu những cái chương trình mỗi chương trình thì chúng ta giải quyết được một phần nhất định nào đó nên mong rằng là uh, sẽ được nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị các bạn để Dũng có thể giúp cho các bạn gì ạ dạ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về hệ thống phương pháp của Dũng và hệ thống này đầu tiên nó sẽ giúp chúng ta được mua đúng thời điểm ờ, lợi ích là mua đúng thời điểm thứ hai là biết là cái cổ phiếu nào ngắn hạn thì đầu tư ngắn hạn biết cổ phiếu nào dài hạn thì đầu tư dài hạn cái đấy là quan trọng thứ hai là cắt lót một chỗ an toàn nhất tức là chúng ta nếu bị vi phạm chúng ta cắt lót an toàn nhất thứ ba là chúng ta có thể dự đoán được cái siêu cổ phiếu thứ tư là chúng ta biết thị trường chung đang ở đâu thứ năm là chúng ta biết cơ cấu danh mục làm sao tối ưu nhất đấy là những cái gì mà nếu chúng ta biết được cái hệ thống này nó mang lại cho chị chúng ta và cái hệ thống này nó cũng khác biệt chỗ là hệ thống này là do cái trải nghiệm từ những thất bại của dũng tạo ra nha đây là những cái trải nghiệm của thất bại của dũng là dũng bị cháy tài khoản bị phá sản bị thua lỗ từ nhà mà đầu tư bình thường trở thành giờ rất là thành công rất là là có tiếng trên thị trường sau đó thì bị phá sản bị mất hết bị thua lỗ bị, bị thậm chí là đầu gấu đến dọa dẫm bởi vì mình thua lỗ mình nợ nhiều nên mình bị người ta dọa dẫm phải nợ phải bán nhà các thứ thì sau đó thì cái việc mà mình thay đổi thay đổi bằng cách là học hỏi đấy là đi lên đấy là những cái gì à, lấy những cái trải nghiệm nên chính vì vậy nó khác xa với tất cả những cái gì mà anh chị em sẽ thấy ở trên thị trường đây là những cái gì mong rằng là anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta có thể đăng ký kênh ở phần bên dưới để chúng ta lại tiếp tục nhận được uh, những cái uh, chương trình tiếp theo của Dũng trong những uh, phần tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo xin cảm ơn ok nhá bạn ngọc